Làm thế nào để có 100% lợi nhuận nhờ sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật VERA? Ở trong quá trình đầu tư thì tôi gặp rất nhiều cái khó khăn đó là mua cổ phiếu giảm đặc biệt là không biết là, là khi nào cổ phiếu tăng bởi vì có những lúc mình đi ngang tôi nghĩ là đó là tích lũy và tôi mua vào thì cổ phiếu đi giảm rất mạnh nhưng qua trong quá trình tìm hiểu một cái phương pháp đó là VSA thì tôi nhận thấy rằng là cái việc mà chúng ta đưa ra những quyết định chính xác vào những thời điểm nhất định để giúp cho chúng ta một là không mất quá nhiều thời gian khi mà mua xong thì cổ phiếu tăng ngay cái thứ hai là khi mua xong thì có thể một số trường hợp sẽ giảm và làm cho chúng ta bị thua lỗ nên đầu tiên chúng ta cần phải lựa chọn một cái phương pháp một cái giải pháp là giúp chúng ta mua xong là có độ an toàn cũng như là có thể cổ phiếu có thể tăng tốc và giúp chúng ta có lợi nhuận ngay thế thì VSA nó sẽ giúp chúng ta về chúng ta hiểu rõ là về quy luật cung cầu và biết rằng là tất cả những cái quy luật trong cuộc sống thì quy luật cung cầu là một trong những quy luật mà thường xuyên diễn ra trong cuộc sống chúng ta đó là nếu mà cung lớn hơn cầu thì điều gì ra thì thị trường sẽ giảm đúng không ạ và ngược lại cung mà nhỏ hơn cầu cầu lớn cung thì nó lên nên VNA nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ về quy luật cung cầu và chúng ta sẽ thì có hiểu rõ về những cái siêu cổ phiếu hay là những cổ phiếu mạnh nhất để mua đúng điểm cũng như là biết thời điểm là bán ra thì việc mà để tạo ra lợi nhuận 100% thậm chí là nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn đó là chuyện rất là đơn giản nếu bạn hiểu rõ về VNA và mỗi người mà ứng dụng VNA thành công nhất mà Dũng được biết đó là gì ạ? Livermore và sau này được William Nell, Livermore, à, William Nell Mac Mini cũng đã áp dụng vào và họ trở thành những nhà thiên tài đầu tư bản thân Dũng cũng áp dụng và Dũng đã kiếm được rất nhiều tiền hàng trăm phần trăm lợi nhuận thậm chí là nhiều trăm phần trăm lợi nhuận nhờ VNA